Mít Hưởng xin kính chào quý vị khán giả nhé Thì à, quay trở lại với kênh của phòng của Mít Hưởng là kênh phong thủy nhà ở Mít Hưởng Thì à, hôm nay à, Mít Hưởng lại xin chia sẻ cho quý vị <clears throat> tiếp theo cái tuổi 1981 1981 về cung tự vi xem cung tự vi rồi cung phi bắt chặt rồi là uh, mận về à, màu sắc phong thủy rồi hứa nhà xây rồi là những cái năm nào chúng ta được xây nhà những năm thuộc là những năm được tuổi xây nhà thì hôm nay Phạm Hướng chia sẻ hết cho các tuổi là luôn 1981 để cho quý vị biết nhá 81 này cả nam và nữ luôn nhá chia sẻ cả nam và nữ luôn nhá thì à, ở đây 1981 nhá thì nam à, là cung càn cung tử vi cái cung sinh hay còn gọi là cung tử vi là nam cung càn và nữ cung cấn nhé thì cái cung tử vi này thì chúng ta chỉ xem ở trong cuốn sách tử vi trọng đời từ năm 1979 trở về sau trở về trước ấy, thì nó sẽ chính xác hơn tại vì cái cung tử vi này chúng ta không thể tính được cung tử vi hay gọi gọi là cung sinh chúng ta không thể nào tính ra được cái cung này tại vì cái cung này từ thuở khai sơ đến giờ ấy, từ thời tiền sử đến giờ ta để lại người ta lưu chép lại là là như vậy nhưng cái cung sinh này không thể nào chúng ta có thể tìm được ấy cái đó gọi là thiên cơ bất khả lộ có nghĩa là cái đó nó còn liên quan đến uh, không được vẹn toàn có nghĩa là không được vẹn toàn chúng ta đều đó của con người hay trời với đất cũng không đều vẹn toàn được ấy tất cả không có gì gọi là hoàn hảo nên nó có một số vấn đầu nó lỗi như thế nếu chúng ta mà biết được về nắm được cái cung sinh chúng ta nắm được tính được cung sinh thì chúng ta cải số rất là dễ nên tất cả cái số cái đó chúng ta không thể nào nắm được về cái cung sinh đấy thì phòng hướng chia sẻ cho các bạn biết nhé thì hiện nay ở trên mạng tràn lan ra là cái cái cung sinh là lấy cái từ cái cung bắt chặt ra mà chia sẻ cho quý vị mà quý vị lấy cái cung ờ, cái cung bắt chặt mà xem cung tử vi là sai nhá đấy thì phòng hướng này chia sẻ luôn thì cái cung uh, của 1981 Nam Mạng cung tử vi xem tuổi vợ chồng xem tử vi chọn đời đó là cung càn còn nữ là cung cấn thế còn mà cung bắt chặt thì chúng ta phải tìm từ trong cái cái, cái trong, trong bắt chặt thì mới có nhá thì bắt chặt thì chúng thì phạm hưởng cũng chia sẻ cho quý vị luôn nhá thì chúng ta lấy một nghìn chúng ta lấy cái năm sinh của chúng ta là 1981 1000 1981 981 này rồi chúng ta chia số số 9 số 9 là cái cung bắt chặt đấy là chia 9 thì sẽ bằng nó là 0,1 nghĩa là bằng 220,1 là lấy cái con số đằng sau không phẩy đó là con số 1 thì con số 1 ở đây thì chúng ta lại phải tìm vào tra vào cái bảng nhé Phạm Hướng có làm đập ra một cái bảng này để chia sẻ cho quý vị để chúng tìm được cái bảng uh, cung phí bắt chặt cho dễ dàng dễ dễ nhận biết nhé ở đây nó có cái bảng phạm phượng kiếm cho quý vị đây nó có bảng đây cung phi bắt chặt đây ở đây nhá bắt chặt thì Nam Mạ 1981 cung càn nhá cung càn là cái con số 1 phải cung càn là con số 1 đúng không rồi không phải một đúng không à, cung càn cung khám chứ lộn cái cái cung bắt chặt nhé là 0,1 là cung khảm này quý vị đây có số khảm đây này vừa lên lộn với cung uh, cung cung cung cung cử vi đây cung khảm có số 1 này quý vị lấy 1981 mà quý vị chia cho 9 thì nó sẽ ra là 220,1 thì chúng ta lấy cái con cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 1 ở đây số 1 ở đây thì cha bạn còn làm thì là con số 1 đó là cung khảm nhá đó là cung khảm là khảm thủy thì cung khảm này thì 1981 à, La Mạng thuộc quân nhà hướng Đông thuộc Đồng Tứ Chặt nhá, Đồng Tứ Chặt. Thế còn mà số số 1 của bên nữ thì sao? Của bên nữ thì bên nữ ở đây con số 1 đó là cung cấn quý vị. Đó là cung cấn là thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt nhá, cấn Tây Tứ Chặt. Thì ở đây Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị nè, cung khảm ở đây nè, cung khảm ở đây thì đây, cung à, khảm là hướng chánh bắc này hướng chánh bắc này Đấy. hướng tiếp theo đó là hướng chấn nam này còn là hướng đông nhé chấn nam rồi là hướng đông nam và hướng chấn đông nhé đây là 1981 nam mạng cung phi bắt chặt đó là cung khảm thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt thế còn lữ là thuộc cung càn lữ con số 1 đây là cung càn nhé à, cung cấn chứ đây nữ là số 1 là cung cấn nè cung cấn thì ở đây cung cấn ở đây đó là hướng đông bắc này hướng đông bắc rồi là hướng tây bắc hướng chắn tây và hướng tây nam nhá ấy là con nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt nha quý vị hiểu nhá là nữ đấy rồi ok rồi tiếp theo thì Phạm Hướng chia sẻ luôn thì 1981 thuộc mạng là mạng mộc đó là thật lụ mộc thì thật lụng mộc ở đây thì nó lại là theo màu sắc phong thủy phạm hướng chia sẻ cho nam và nữ cái màu sắc phong thủy của mạng mộc đó là màu xanh nước biển nhá rồi là màu đen à, rồi là màu xanh lục nhá ba màu chủ đạo của mạng mộc xanh nước biển màu đen và xanh lá cây đây là ba màu nhé ba màu tương sinh và tương hợp nhé thế còn mà mạng mộc bị khắc kỵ nhé tuyệt đối không sử dụng màu phong thủy đó là màu trắng màu xám màu nghi đó là đặc kỵ nhá đại kỵ không được sử dụng màu đó nhé rồi tiếp theo thì à, Phạm hướng chia sẻ luôn à, 1981 cung khám nhá 1981 La Mạng cung phi bắt chặt là cung khám nhé là con con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt thì Phạm hướng chia sẻ cho quý vị cái à, hướng tốt nhất hướng thứ nhất là hướng tốt nhất nhé đó là hướng ờ, đây hướng này hướng đông nam này hướng đông nam là hướng sinh khí là hướng thứ nhất tốt thứ nhất đó là phúc lộc vẹn toàn còn hướng thứ hai đó là hướng thiên y là hướng chánh đông đó là gặp thiên thời theo được che chở nhé còn hướng thứ ba đó là hướng chấn lam đó là hướng diên liên nhé là mọi sự đều ổn định còn hướng cuối cùng là hướng thứ tư hướng tốt thứ tư ấy, đó là hướng phục vị đó là được sự giúp đỡ được sự giúp đỡ nhé đây là bốn hướng nhé bốn hướng của Lam Mạng 1981 rồi thì ờ, uh, của Lữ thì lại ngược lại nhé của Lữ thì ngược lại đó là con nhà hướng hướng Tây thuộc Tây tứ chặt đấy thì đó là hướng uh, Đông Bắc đấy rồi là hướng Tây Bắc đấy, rồi hướng Tây Nam rồi hướng chân Tây đó là Lữ Mạng nhé thì người ta nói rồi xây nhà thì xem tuổi đàn ông Đấy. còn lấy, lấy vợ thì xem tuổi đàn bà nhé thì quý vị lưu ý thì đây thì ờ, phạm hướng tiện thể chia sẻ cho lam mạng thì cũng ờ, tiện thể bấm luôn cho nữ mạng luôn để uh, biết thêm thôi biết thêm thôi. nữ mạng biết thêm thôi cái đa phần đấy là trong nhà trong cụ cột gia đình là phải xem tuổi người chồng trước người lam mạng phải hướng nhà trước chẳng may ví dụ như ở trong một cái gia đình đó mà người nam không có chỉ có nữ thì lấy người nữ tuổi cao nhất người cao tuổi nhất ở trong cái ngôi nhà đó để đứng ra xây nhà theo tuổi của nhà đó còn người lớn tuổi nhất thì đấy mới gọi là mới gọi là đúng nhá và đa số thì vợ chồng thì phải là chọn tuổi của người chồng để xây nhà chứ không ai chọn tuổi của người vợ để xây nhà nhá <clears throat> đấy đó là bốn hướng tốt rồi tiếp theo thì phạm hướng à, <clears throat> chia sẻ luôn cho quý vị là cái năm nhá 1981 Lam và Lữ được xây nhà những năm nào nhiều người xây nhà không thể nào nắm bắt được chúng ta xây nhà vào những năm nào để không phạm vào kim lâu không phạm vào tam tai và cũng không phạm vào hoàng ốc khi chúng ta xây nhà đặc biệt chúng ta xây nhà cất nhà sửa nhà hay làm nhà cái gì đó thì chúng ta lên chắn ba cái điều này không phạm kim nâu không phạm hoàng ốc và cũng không phạm vào tam tai thì chúng ta mới được làm nhà nhé mới được làm nhà đáy tốt của chúng ta nhé rồi thì ở đây là Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn về những cái năm đúng đơn tiếp theo cho nó được xây nhà này năm 2023 <clears throat> năm 2000 2023 thứ nhất và tiếp theo đó là 2029 2038 2039 2041 2047 48 luôn 2050 luôn 2057 2059 và 2065 Đấy là những cái năm là tuổi 1981 được phép xây nhà Được quyền xây nhà thoải mái Đây là những năm không phạm vào ba ba cái điều là kim lâu, tam tai, hoàng ốc Đó là ba tuổi Bất kể xây vào tháng nào cũng được nhé Bất kể quý vị xây vào tháng nào đã được tuổi xây nhà thì xây vào tháng nào cũng được tháng nào cũng có ngày đẹp ngày đẹp thì ở đây Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn chọn cái ngày đẹp cái ngày đẹp chúng ta chỉ cần xem ở trong con lịch của chúng ta nhé chúng ta xem ở trên cái tờ lịch của chúng ta xem ngày âm nhé xem ngày âm đấy cái cái, cái tờ lịch mà trong cái tờ lịch mà cái ngày nào mà có ghi là giờ hoàng đạo thì đó là cái ngày đẹp cái giờ đẹp chúng ta chọn cái giờ hoàng đạo đó để chúng ta làm lễ động thổ khi chúng ta làm lễ động thổ thì quý vị nên lưu ý một điều rằng tất cả mọi người xung quanh tránh xa một bên cái người chủ sự cái người mà làm nhà hoặc hướng nhà đó thì nên làm xong nhé làm lễ xong rồi chúng ta lấy cuốc hoặc lấy sẻng động thổ vài ba phát vào miếng đất đó rồi sau đó mới cho thợ làm nhé đấy lưu ý một điều rằng là như vậy nhé đấy thì chúng ta chỉ cần nhiều người cứ bảo là phải ờ, xem đi xem người này người kia là tháng nào đẹp thì nói chung là tháng nào cũng được tại vì cái năm chúng ta được 5 tuổi xây nhà thì tháng nào chúng ta cũng xây nhà được chỉ có một điều là chúng ta phải chọn ngày đẹp để chúng ta động thổ thôi ngày đẹp thì chúng ta phạm hướng chia sẻ chúng ta chỉ chọn giờ hoàng đạo là giờ đẹp nhá cái giờ đó là giờ được thần linh gọi là thần gọi là thần linh thần tốt đấy, gọi là thần tốt đó thì đó ở trên ở trên thiên đình thì người ta cũng có thần tốt thần xấu tùy vào khung giờ thần tốt cai quản hay thần xấu cai quản đấy, thì chúng ta lựa vào những giờ hoàng đạo là giờ của thần tốt cai quản thì khi chúng ta làm cái việc đại sự gì đó thì sẽ được nhiều lợi lộc hơn được người ta giúp đỡ hơn nhé đó là rất là tốt rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn thì uh, ý nghĩa của từng cái ờ, của từng cái ờ, của từng cung đó ví dụ như mà sân khí là gì thiên y là gì diên niên là gì và phục vị phục vị là gì thì phạm hướng chia sẻ luôn để chúng ta nắm được là những hướng đó là hướng như thế nào <clears throat> thì hướng sinh khí đây là hướng tốt này thì là à, thông suốt ừ, là sinh sôi nảy nở nhé giờ là thuận lợi hanh thông đấy, chủ thể về về phúc lộc phúc đấy là sự hòa hợp thăng tiến đấy của gia, gia chủ đấy nếu mà chúng ta mà chọn cái hướng nhà xây mà về hướng sinh khí là nó như vậy thế ví dụ trong chúng ta mà chọn cái hướng tiếp theo hướng thứ hai đó là hướng thiên y hướng thiên y cũng là hướng tốt thì biểu hiện sự là tăng tài lộc nhá gia tăng tài lộc gia tăng sinh khí rồi là sự hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt đấy rồi là được hộ trì nhé được phù hộ độ trì nhé đó là hướng thiên y thế còn hướng uh, tốt thứ ba đó là hướng diên niên thì cái hướng diên niên ở đây là biểu hiện cho sự là vững chắc thuận lợi êm êm đềm êm đẹp ấy gặp sự nhiều may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ ngoại giao hay trong gia đình đấy rồi kinh doanh thăng tiến thế còn cái hướng mà hướng phục vị ở đây thì cái hướng phục vị ở đây thì gặp hướng này thì đó là uh, được đấy, được sự uh, giúp đỡ đấy rồi là được sự uh, bình an đấy tốt về về tốt về bình an này được sự giúp người khác giúp đỡ này đấy và cân đối nhé cân đối mọi thứ đó gọi là hướng phục vị phục vị là phục lại phục hồi lại những cái mà xấu hồi lại những cái hướng xấu hoặc phục hồi những cái mà à, những cái vấn đề làm ăn xấu phục hồi lại đó là đó là về những cái hướng đó cái hướng này hướng thứ tư nhá thế còn hướng xấu nè bộ phạm hướng chia sẻ hướng xấu này hướng tuyệt mệnh ở đây đó nó có liên quan như sau chúng ta mà xây nhà về cái hướng tuyệt mệnh đó là bị làm sao là chia ly chia cắt Đấy, rồi người mất người còn tai ương bận tật nhá đấy là hướng uh, tuyệt mệnh đấy rồi là nhiều cái về vướng mắt về sự là mưu cầu không thành mưu sự không thành nhá nói gãy đoạn đứt đoạn mọi việc đều rõ ràng, không có gì thành công cả đó là hướng nhá đó là hướng tuyệt mệnh không tốt rồi hướng tiếp theo đó là hướng ngũ quỷ nếu mà quý vị mà lại xây nhà quay về hướng ngũ quỷ thì thực cực kỳ lại là xấu ngũ quỷ ở đây là thứ tà khí cực kỳ xấu nhá nó quấy rối quấy phá chúng ta nhá quấy rối quấy phá chúng ta ấy gặp nhiều trắc trở nận đật nận đận khó thành bất nhất trước sau đấy vô tiền khoáng hậu gặp ngũ quỷ là tai ương vạ lây thị phi khẩu thiện đó là về cái vấn đề là ngũ gặp mà hướng ngũ quỷ vợ chồng sống không yên ổn luôn luôn xảy ra mâu thuẫn tranh cãi với nhau đó là hướng ngũ quỷ nhá thế còn cái hướng à, lục sát cái hướng lục sát ở đây đó là hướng xấu nhá về là chia ni thương tổn mất mát nhá nó hướng lục sát là còn là vãng vong đấy rồi là gặp những mất mát đấy, đau thương hao tài tốn của nhá đó là hướng à, lục sát thế còn hướng xấu thứ tư cuối cùng đó là hướng họa hại <clears throat> cái họa hại ở đây đó là mất mát hao tài tốn của <clears throat> tán gia bại sản nhá đấy rồi là gặp nhiều họa tai đấy khó thành tình duyên chia cắt chia lìa nhá đó tình duyên <clears throat> vợ chồng con cái đó hôn nhân không thành đấy thì đó là cái hướng xấu đấy thì à, mong là cái video này chia sẻ cho quý vị khán giả và quý và các bạn mà sinh năm 1981 nam và nữ để chúng ta tham khảo cho ta biết được là khi chúng ta muốn mua một miếng đất để xây nhà hay là chúng ta mua nhà chúng ta phải biết được là cái hướng hợp mệnh của mình là hướng nào để làm gì để nó gia tăng thêm phần may mắn đem lại nhiều may mắn cho ta Đấy, nếu chúng ta không nắm bắt được cái mệnh nhá, cái cung mệnh của chúng ta về cung phi bát chặt này để chúng ta xem về hướng phong thủy hướng nhà ở chúng ta chẳng may mà quý vị và quý vị mà chọn phải cái nhà mà nhà lục sát hay nhà ngũ quỷ thì chúng ta sống không bao giờ yên ổn cả đều bị nó quấy phá nhé là do chúng ta nó cái hướng không hợp mệnh chúng ta hướng xấu không hợp mệnh đó thì các bạn lưu ý một điều này nhé thì đó thì mong rằng là quý vị sẽ được uh, thông qua cái video này quý vị sẽ nắm rõ hơn về cái uh, phong thủy hướng nhà của chúng ta nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị nhé